hai end tức là dòng chất lượng cao của mỹ đế rồi tiếp tục đi cái tên máy nè bicep tricep tức là cái dòng hệ máy là tên là hệ máy duo duo với tắt là chữ D đó là hai tính năng bicep và tricep vậy thì để khởi động chế độ bicep và tricep như thế nào chúng ta cùng vào đếm dấu nhớ 1, 2, 3, âm 1, âm 2 Âm là cơ tam đầu tricep Dương là cơ bicep Cách chọn Một tay cái vịnh đây Hai tay Ngón này ngón trỏ, ngón này ngón giữa Kẹp vô nút vàng, kéo ra Vịnh này nha Vịnh đó, không vịnh nó rớt vậy thôi là chứ dễ Vịnh nè Cái vị trí nè, đầu tiên Ngay đây là vị trí số 0 Ở đây là vị trí số 1 nè 2 nè 3 nè, cách thả chốt bị cũ Vô Vô qua âm vô đó là những chỗ chỉnh máy để chỉnh nhóm cơ tập tricep or bicep rồi bây giờ để chỉnh vị trí ngồi thấp lùn cao nè nó sẽ có 5 móc 1 2 3 4 5 theo chiều từ trên xuống cái mức 1 là mức cao nhất dành cho lùn mức 5 mức thấp nhất dành cho cao nha nhớ cách chỉnh như thế nào thí dụ như em ngồi dày tụi em chỉnh quen á tụi em kéo cái chốt mò sau nè nhịn tướng đó nè đó nó phải kiểu ta cái cục mới được nha ba đó nè lên rồi chỉnh chưa quen đó đúng không lật lại giống cái máy cũ anh hướng dẫn đúng không đó vô phòng game bbt là các bạn phải làm quen với thiết bị rồi ok anh sẽ test cho em hai móc móc số 5 test trước ở mức tạ chỉnh vô đó là phải sát nếu mà nó không sát thì sao thì tụi em nè canh canh đây nè chút xíu dặn dặn cây này lên nè nè nè ra đó cây này chỉnh lên chỉnh xuống nè đó để cho nó vô cái lỗ nè không đó rồi cái cuối cùng cái vị trí này chỉnh tạ thêm được 10 bao nó chỉ có tác dụng cho cây thấp nhất thôi cây thấp nhất nó nặng quá thì tụi em nó hết thêm được rồi tụi em muốn cho nặng thêm chỉnh qua vị trí 10 bao như vậy cái mũi tên đỏ chỉ ra số máy nó là thêm bao nhiêu bao đó chỉ có thl mới có này thôi tập mỗi set 12 cái đúng không đó thả tạ nhẹ nhàng cái cuối cùng căng ra rồi bây giờ chúng ta qua tay sau chỉnh lại chân này không hít nè tới đây nè ok 10 cái tới 12 cái hãy đến với hệ thống THL Gym Center để được sử dụng những máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh Để có lịch trình phù hợp, các bạn có thể xem giáo trình Duy Nguyễn Diêm Phổ tại website tholgymcenter.com.vn hoặc YouTube Thể hình Online. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp các bạn có thể gọi về số điện thoại 1900 2050. Chúc các bạn có những giây phút tập luyện vui vẻ và hiệu quả. Xin cảm ơn các bạn.